chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô, giá bất động sản vùng ven Hà Nội tiếp tục tăng, nhưng thanh khoản thì đi xuống. Đây dường như là một nghịch lý, nhưng ở Việt Nam thì vấn đề này không còn xa lạ. Bắt sóng để đầu tư không phải sai, nhưng bắt sao cho đúng, đầu tư sao cho đúng thì không phải dễ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một số lưu ý của các chuyên gia khi đầu tư vào bất động sản quanh trục vành đai 4 đi qua –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 Hà Nội đã thống nhất tổ chức lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4 thành 4 đoạn. Theo đó, đoạn 1 từ cầu Hồng Hà đến quốc lộ 18 dài khoảng 11 km. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường, tỷ lệ 1 trên 500. Đoạn 2 từ cầu Hồng Hà đến quốc lộ 32 dài khoảng 9,6 km. Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước ngày 30 tháng 7. Đoạn 3, từ quốc lộ 32 đến quốc lộ 6, dài khoảng 17,77 km. Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ từ năm 2012. Đoạn 4, từ quốc lộ 6 đến cầu Mễ Sở, có tổng chiều dài khoảng 19,5 km, chia làm hai phần đoạn. Phần đoạn 1, dài khoảng 15 km, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1A. Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ phần đạn 2 dài khoảng 4,5 km, đoạn từ quốc lộ 1A đến cầu Mễ Sở. Các sở, ngành, đơn vị liên quan đã thống nhất đề xuất lựa chọn phương án 3 trong 3 phương án nghiên cứu hướng tuyến, phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng thủ đô. Phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng thủ đô. Sau khi dự án đường vành đai 4 được quy hoạch và lập chỉ giới đường đỏ, nhà đầu tư bất động sản đổ xô đi tìm kiếm những vị trí đẹp để ôm hàng. Bên cạnh đó, Hàng loạt con đất sẵn sàng thổi giá khiến cho giá tại nhiều quận, huyện có đường vành đai 4 đi qua liên tục tăng giá. Khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường nhà đất tại các huyện vùng ven trung tâm Hà Nội liên tục ghi nhận những đợt sốt nóng bởi những thông tin quy hoạch mới, vùng có đường vành đai 4 đi qua, thông tin các huyện trở thành đơn vị hành chính cấp quận. Thực trạng này đã khiến cho giá đất liên tục tăng, xác lập nhiều mặt bằng giá mới Đơn cử như tại xã Tiền Phong, những lô đất nằm ở mặt đường lớn dao động từ 35 đến 40 triệu đồng trên 1 mét vuông, còn ở những mặt ngõ cũng từ 20 đến 25 triệu đồng trên 1 mét vuông, tăng khoảng 20% so với trước thời điểm đấu giá. Các khu vực khác trong huyện, giá giao bán cũng từ 15 đến 30 triệu đồng trên 1 mét vuông. Mức giá này đã liên tục tăng trong vòng 2 tháng trở lại đây. Còn tại khu vực huyện Hoài Đức, các xã như Dương Liễu, Tiền Yên, Song Phương, giá đất tăng thêm khoảng 15 đến 18 triệu đồng trên một mét vuông so với năm ngoái. Theo đó, giá đất trung bình tại huyện từ khoảng 42 đến 55 triệu đồng trên một mét vuông. Khu vực trung tâm tại một số nơi cao ngất ngưỡng có giá từ 120 đến 150 triệu đồng trên mét vuông. Còn tại quận Hà Đông, so với đầu năm 2021, giá đất hiện nay ở các phường Dương Nội, Đồng Mai, Biên Giang cũng đã tăng khoảng 25 đến 30% tùy vị trí theo các chuyên gia, rủi ro rất dễ xảy ra với những nhà đầu tư non kinh nghiệm, bởi một dự án giao thông trọng điểm bao giờ cũng mất rất nhiều thời gian hoàn thành. Những nhà đầu tư mới không dồi dào tiềm lực, phải sử dụng nguồn vay gánh lãi suất sẽ rất có thể xảy ra những rủi ro về trả nợ, buộc phải bán tháo. Bởi đường vành đai 4 tuy đã thông qua chủ trương, thế nhưng thực tế triển khai như thế nào, thời gian hoàn thiện đi vào vận hành là bao lâu và giá đất sẽ tăng bao nhiêu thì chưa thực sự có cơ sở khẳng định. Việc dựa hơi hạ tầng để đẩy giá bán bất động sản chính là chiêu thức của các đội lái để tạo sóng thị trường. Hạ tầng giao thông được xây dựng mới, mở rộng thực sự đem lại giá trị lớn cho bất động sản lân cận. Nhưng cần lưu ý rằng, việc thực hiện các dự án hạ tầng này mang tính dài hơi. Bởi thế, việc đầu tư chỉ thích hợp với những người có nguồn tài chính nhàn rỗi. Bên cạnh đó, với các tuyến đường vành đai và hướng tâm đã hiện hữu, chẳng hạn như đại lộ Thăng Long, đã để lại bài học cho các nhà đầu tư hai bên đường thường được rào lại để đảm bảo an toàn và không thể đỗ xe. Do đó, các diện tích ven đường cũng khó đưa vào kinh doanh dịch vụ, dẫn đến việc bất động sản không gia tăng giá trị hoặc có tăng nhưng giá trị không cao. Theo một chuyên gia trong ngành, thì bất động sản nói chung, phân khúc nhà ở nói riêng là một kênh trú ẩn dòng tiền an toàn ở nhiều phương diện. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng sẽ có những rủi ro nhất định nếu nhà đầu tư không nhìn nhận thị trường một cách tổng quan và toàn diện. Thứ nhất, trước khi đưa ra quyết định mua, nhà đầu tư cần đánh giá tính hợp lý của mức giá hiện tại. Cụ thể, có hai yếu tố giới đầu tư cần xem xét, đó là giá giao dịch của dự án trong 1-2 năm về trước và điều kiện phát triển hạ tầng. Thứ hai, điều kiện pháp lý của dự án là yếu tố cần giới đầu tư đặc biệt lưu tâm. Đây được coi như một lá chắn cho giới đầu tư nếu điều kiện pháp lý tốt. Một ví dụ điển hình là sổ hồng hay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đối với các sản phẩm khi điều kiện pháp lý đã được kiểm chứng, dự án bất động sản có khả năng gia tăng tính thanh khoản, giúp các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê và kinh doanh trong tương lai dễ dàng hơn. Mặt khác, đối với các dự án không đảm bảo tính pháp lý, nhà đầu tư sẽ có khả năng gặp phải những rủi ro không đáng có, như tình trạng tranh chấp tài sản giữa các bên khi chuyển nhượng hay sang tên, đổi chủ Bởi vậy, kiểm tra tính pháp lý là điều kiện tiên quyết trước khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch. Thứ ba, cần quan tâm về tầm quan trọng của việc chuẩn bị một lộ trình đầu tư rõ ràng. Ngay từ đầu giai đoạn tìm hiểu và khảo sát thị trường, giới đầu tư nên tìm hiểu các sản phẩm được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, có kinh nghiệm trong việc phát triển bất động sản tại khu vực được đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng. Điều này cũng góp phần đảm bảo giá trị bất động sản và có thể gia tăng tính thanh khoản cho dự án bất động sản trong dài hạn.